Số phận là gì? Con người sinh ra có số phận không? Cũng cùng một thời điểm sinh ra, có người được gia đình chăm sóc kỹ lưỡng, yêu thương hết mực. Có người lại bị bỏ rơi hoặc kẻ lạnh vì rất nhiều lý do. Vậy liệu chăng tất cả đều là số phận? Vậy số phận là gì? Con người sinh ra có số phận không? Trước hết, chúng ta luôn cho rằng và gọi là số phận. Ai trong bất kỳ chúng ta đều có quyền được tin vào số phận. Nhưng đằng sau đó ra sao, lại là chuỗi cách nhìn, suy nghĩ khác nhau. Vậy số phận là gì? Con người sinh ra có số phận không? Mỗi người được sinh ra và lớn lên, ai cũng mong mỏi bản thân có một cuộc sống tốt đẹp, bình yên và hạnh phúc. Sẽ không bất kỳ ai muốn phải khổ đau, phải thiếu thốn hay tật nguyền. Nhưng rồi mỗi người lại là một cuộc sống. Có người đổ lỗi cho số phận, có người tìm cách vượt lên số phận. Cũng từ nhiều lẽ đó, người xưa có câu đức năng thắng số. Bài viết làm ngu ở hôm nay sẽ cùng các bạn nói về số phận là gì. Con người sinh ra có số phận không? Mời các bạn cùng đọc. Cũng cùng một thời điểm sinh ra, có người được gia đình chăm sóc kỹ lưỡng, yêu thương hết mực. Có người lại bị bỏ rơi hoặc ghẻ lạnh vì rất nhiều lý do. Trước hết, chúng ta luôn cho rằng và gọi là số phận. Ai trong bất kỳ chúng ta đều có quyền được tin vào số phận. Nhưng đằng sau đó ra sao, lại là chuỗi cách nhìn, suy nghĩ khác nhau. Vậy số phận là gì? Con người sinh ra có số phận không? 1. Số phận là gì? Theo từ điển tiếng Việt xuất bản năm 1997 của nhà xuất bản khoa học xã hội, số phận được định nghĩa là sự định đoạt cuộc đời của một người được hưởng hạnh phúc hay chịu đau khổ, sống lâu hay chết sớm, do một sức thiên liêng nào đó. Số phận còn có các cách gọi khác là số mệnh, vận mệnh. Theo quan điểm của đạo giáo, căn nguyên của tai họa là ở chính ác niệm của bản thân, còn nguồn gốc của hạnh phúc nằm ở việc tu đức hành thiện. Theo quan điểm của dịch học, số phận chính là hành vi, lời nói, tính cách, cảm xúc, những thứ phải trải qua trong cuộc đời, tật bệnh, cái chết, hôn nhân, con cái, sự nghiệp, tài sản, học lực, nhân tướng, cao thấp, béo gầy. Tóm lại số phận chính là tất cả mọi thứ của một con người. Số phận là gì? Con người sinh ra có số phận không? Về cơ bản khi nói đến con người thì hai từ số phận, vận mệnh không còn xa lạ, chúng ta vẫn hay nói với nhau. Số phận của anh này, chị kia, cô nọ, và mỗi người từ khi sinh ra đã mang trong kiếp người một số phận khác nhau. Hiển nhiên, không có một số phận nào là hoàn hảo, số phận an bài hoặc luân chuyển số phận. Đó là tùy tâm mỗi người tin hay không. Từ đó mới có những thứ gọi là tin vào phong thủy, bói toán, lá số tử vi và hàng tá những câu chuyện số phận, số mệnh. 2. Số phận là gì? Con người sinh ra có số phận không? Không có thời điểm không vượt qua, chỉ có con người không sẵn lòng vượt qua, ấy cũng mang ý nghĩa là số phận. Con người sinh ra có số phận không? Có số phận hay không ở một kiếp người là một câu hỏi, một câu chuyện rất dài qua hàng nghìn năm từ các triết học gia, đạo lý nhà Phật và những nhà khoa học đều quan tâm và nói đến. Ai trong số chúng ta cũng từng ít nhất một lần đặt câu hỏi, tại sao số mình lại khổ đau nhiều như vậy? Tại sao hoàn cảnh anh ấy, cô ấy, em ấy lại tật nguyền đau đớn? Hay sao cùng độ tuổi mà người ta lại quá giàu có, tôi và bạn đều luôn mong mỏi một cuộc sống sung túc, đầy đủ và bình an. Nhưng một sự thật, nếu tôi và bạn, chúng ta không làm, không ước mơ, không hy vọng, không biết vượt qua khó khăn, gian khổ, không ai nhận được một kết quả nào cả. Đạo lý nhà Phật có dạy, nếu một người sống biết tu dưỡng, biết sửa đổi, hướng thiện, người ta gọi là tu nhân. Tích đức thì không đúng với số phận định sẵn thế, không đúng hoàn toàn như lá số tử vi. Cho nên người xưa có câu đức năng thắng số. Một câu chuyện nhỏ trong sách Liễu Phàm Tứ Huấn có kể về câu chuyện lá số tử vi do Khổng Tiên xin dự đoán cho viên Liễu Phàm. Lá số nói Liễu Phàm sẽ không đổ đạt cao, không có con nối giỏi và chết khi 53 tuổi. Thế nhưng, nhờ quy y tam bảo và thực hành lời Phật dạy, Liễu Phàm đã thay đổi số mệnh của mình. Ông đậu tiến sĩ và làm quan tri huyện, có con trai nối giỏi và sống đến gần 80 tuổi. Vậy số phận là gì? con người sinh ra có số phận không? Câu trả lời xác đáng nhất luôn nằm trong nhìn nhận và tâm của mỗi người. Hoàn cảnh, số phận của từng người là hoàn toàn khác nhau. Bạn không thể so sánh bạn và người khác, càng không thể sống mãi theo cuộc đời người khác. Số phận ở đây cũng có nghĩa là chính mình. Số phận cuộc đời bạn không tự quyết định thì sẽ không một ai thay thế định đoạt được. Bạn được sinh ra trong một gia đình giàu có, tiền bạc, địa vị gần như là hơn người. Nhưng nếu bạn không chịu làm việc, Sống ỷ lại và vô trách nhiệm thì tất yếu cả núi vàng cũng trở thành trắng tay. Bạn có ước mơ, hoài bão, bạn có ý chí, nhưng không may hoàn cảnh, môi trường tác động, bạn ý thức bạn phải vượt qua chúng thì dù những bước đi có thất bại, bạn sẽ không vội nản lòng. Bạn sống với niềm tin bạn sẽ thành công và thành công đang đợi bạn. Sống trong kiếp người đã là một đặc ân lớn nhất. Tại sao chúng ta không chọn cách sống thật tâm và có đạo đức? Không những đạo lý nhà Phật giảng dạy mà những đạo lý từ những tôn giáo khác đều hướng con người sống thiện lành. Số phận có thể luân chuyển, thay đổi tốt xấu hay không cũng là chính mình. Số phận là gì? Con người sinh ra có số phận không? Số phận gắn liền nhân quả. Bản thân có lòng tin thì bạn sẽ biết cách chuyển hóa vận mệnh. Con người sinh ra có số phận không? Số phận nằm trong tay chúng ta. Cuộc sống giàu sang hay khốn khó phụ thuộc vào chúng ta. Người sống chấp nhận số phận là người cam chịu, không có ý chí phấn đấu sẽ không có tiến bộ không tiến bộ sẽ không có hạnh phúc người có hiểu biết có chí tiến thủ sẽ biết sống có ý nghĩa trân quý cuộc đời vươn lên thành người có giá trị số phận giống như gường nước luôn xoay vòng hôm qua còn cao hơn người ở phía trên hôm nay lại ở dưới người phía dưới sưu tầm hy vọng bài viết từ lam guonet số phận là gì con người sinh ra có số phận không